đôi quả chanh nhúng vào chén muối rồi thoa lên nách trong 5 phút. Kết quả bất ngờ khiến hàng triệu phụ nữ làm theo. Là con gái mà không biết mẹo này thì phí cả đời. Hãy xem ngay video sau để biết công dụng bất ngờ của quả chanh mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Hầu hết các cô nàng đều có thói quen nhổ lông nách bằng nhíp bởi sự đơn giản, nhanh gọn mà hiệu quả lại có ngay trước mắt. Tuy nhiên, hậu quả của việc này lại ít người quan tâm nên đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dưới tác động nhổ các sợi lông bằng nhíp khiến nách ngày càng thâm đen, gia tăng mùi hôi khó chịu. Bên cạnh đó, trong quá trình nhổ lông nách không tránh khỏi việc xây rát da gây ra chảy máu. Việc này kết hợp với sử dụng làn khử mùi gây nên viêm nhiễm, xuất hiện những cục máu đỏ, thậm chí là ung thư. Chính vì vậy, nếu bạn muốn giải quyết tình trạng lồng nách mọc li ti gây ngứa ngáy mà không muốn dùng nhíp thì hãy tận dụng những quả chanh theo cách này. Đảm bảo chỉ một thời gian sau, thời gian các sợi lông sẽ rụng dần và biến mất. Bên cạnh đó, vùng da dưới cánh tay cũng trở nên trắng sáng mịn màng và không còn thâm đen sần sùi như trước nữa. Chuẩn bị nguyên liệu: một quả chanh tươi, một thìa canh mật ong, một thìa canh đường, một thìa cà phê muối mịn. Cách làm: bổ đôi quả chanh, lấy một nửa quả vắt nước cốt ra bát, thêm mật ong và đường rồi khuấy đều thành hỗn hợp dạng sệt đồng nhất. Nửa quả chanh thứ hai thì nhúng vào chén muối mịn như vậy là có thể bắt tay vào sử dụng. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp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 rồi dán miếng giấy mỏng lên hỗn hợp kết dính. Giữ nguyên trong khoảng 15 đến 20 phút, khi thấy hỗn hợp dính chặt và khô lại thì bắt đầu giật miếng giấy theo chiều ngược hướng lông mọc, sau đó rửa lại vùng da bằng nước mát. Nửa quả chanh chấm muối vừa chuẩn bị bây giờ trà lên nách theo chuyển động tròn khoảng 3 đến 5 phút, cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh để kết thúc liệu trình. Thực hiện phương pháp này hai lần mỗi tuần, các sợi lông sẽ rụng dần, nếu có mọc lại thì cũng rất mờ nhạt không còn cứng đen như trước. Công dụng, chanh chứa hàm lượng vitamin C và axit citric dồi dào cùng một số nguyên tố vi lượng như kali, sắt, magie. Thành phần trong chanh có tác dụng lấy đi tế bào chết, tẩy tránh vùng da và tẩy lông hiệu quả. Mật ong thì cung cấp độ ẩm giúp vùng da trắng hồng, phục hồi làn da vùng nách bị tổn thương do dùng nhíp. Muối lại có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn ngăn ngừa tình trạng viêm da. Bạn vừa xem xong video, cắt đôi quả chanh nhúng vào chén muối rồi thoa lên nách trong 5 phút, kết quả bất ngờ khiến hàng triệu phụ nữ làm theo. 99% trẻ em mắc phải năm thói quen này khiến mụn mọc như nở hoa trên mặt. Mụn sẽ ngày càng nhiều nếu chị em không bỏ ngay và luôn năm thói quen này đấy. 1. Thói quen nghe điện thoại di động Điện thoại di động bây giờ cũng giống như thỏi son, là vật dụng bất ly thân của chị em phụ nữ. Hơn nữa, nhiều chị em còn có thói quen nấu cháo điện thoại. Chiếc điện thoại lúc nào cũng đang ở trong tình trạng thái úp vào tai, tất nhiên sẽ chạm vào da mặt, đặc biệt là hai bên má. Trên chiếc điện thoại có chứa các ổ vi khuẩn, chúng xâm nhập vào da mặt của chúng ta gây nên mụn đấy. Có hai giải pháp để tránh mụn mọc trên mặt. Thứ nhất, hạn chế tối đa việc nấu cháo điện thoại hoặc chị em vệ sinh chúng sạch sẽ bằng cách nhúng miếng bông vào cồn rồi lau điện thoại hạn chế lượng vi khuẩn. 2. Thói quen sờ tay lên mặt như là một phản xạ tự nhiên, rất nhiều bạn sờ lên mặt vô tội vạ mà không biết rằng thói quen xấu này khiến vi khuẩn xâm nhập vào da, đồng thời bụi bẩn từ tay cũng được dịp xâm lấn làn da mặt, gây bít tắc lỗ chân lông, làm mụn lây lan rất nhanh. 3. Thói quen xịt nước hoa Một chút hương nước hoa sẽ giúp bạn quyến rũ và cuốn hút hơn, khiến ai cũng muốn đến gần. Thế nhưng nước hoa, hương thơm của mỹ phẩm, chất tẩy rửa có thể gây ra mụn trứng cá. Vì vậy nếu có sử dụng nước hoa, bạn tuyệt đối tránh việc để nước hoa dây lên mặt.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 thói quen sử dụng mỹ phẩm. Trang điểm giờ đây đã trở thành việc không thể không làm của phái đẹp chúng ta. Tuy nhiên, nếu lạm dụng việc trang điểm sẽ khiến da dị ứng, sưng tấy và dễ tổn thương. Vân cũng chặn biết các lỗ chân lông, làm lan da khó thở. Đừng quá lạm dụng việc trang điểm nhé các cô gái. 5. Thói quen giặt đồ Nghe có vẻ vô lý nhưng các đồ dùng cạnh bạn như quần áo hay chăn ga gối đệm chính là nguyên nhân gây nên mụn xấu xí đó. Vi khuẩn trú ngụ trên quần áo, khăn mặt hay chăn đệm sẽ xâm nhập trực tiếp vào làn da của bạn gây mụn, ngay cả khăn tắm cũng thuộc đối tượng tình nghi đấy. Hãy lưu ý những điều trên để bảo vệ làn da luôn mịn màng, dạng dỡ nhé. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, 99% chị em mắc phải năm thói quen này khiến mụn bọc như đổ hoa trên mặt. Cách trị mụn bọc siêu hiệu quả từ nghệ Mụn luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ ai, đặc biệt là những nút mụn, bọc, ửng đỏ, sưng tấy. Để không bị tra tấn bởi những cơn đau do mụn bọc gây ra và lấy lại làn da sáng mịn, bạn có thể lựa chọn một trong năm cách trị mụn bằng nghệ dưới đây. Đèn pin, cơm cháy là những tên gọi dễ thương mà mọi người thường nói về mụn bọc. Nghe có vẻ dễ thương, nhưng mụn bọc lại là thủ phạm hàng đầu khiến nhan sắc và tâm lý của chúng ta bị tổn dốc không phanh. Bởi thông thường, mụn bọc là những nốt mụn lớn, cứng và gây đau đớn. Nếu không được chăm sóc và điều trị cẩn thận, những nốt mụn này rất dễ để lại sẹo rỗ, vết thâm vĩnh viễn trên khuôn mặt. Nhiều bạn trẻ lầm tưởng mụn bọc xuất hiện do ở bẩn, tuy nhiên điều này không hẳn đúng. Theo các bác sĩ già liễu, mụn bọc xuất hiện do tuyến bã nhờn dưới da bị rối loạn chức năng bài tiết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tuyến bã nhờn bị rối loạn như môi trường, thời tiết, thực phẩm, thiếu kẽm. Không chỉ là loại gia vị quen thuộc của nhà bếp, nghệ từ lâu đã được dùng như một loại nguyên liệu để chị em phụ nữ chăm sóc sắc đẹp. Ngoài khả năng làm trắng da làm mở vết thâm, nghệ cũng có khả năng trị mụn rất hiệu quả khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Dưới đây là một số cách trị mụn bọc bằng nghệ rất hiệu quả, chị em hãy thử xem. 1. Nghệ tươi Đối với những cô nàng mèo lười, dùng nghệ tươi là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để trị mụn bọc. Rửa sạch tay và da mặt, áp dụng cách nặn mụn an toàn, rồi sau đó thái lát hoặc giã nghệ ra, rồi đắp lên vết mụn. tự nhiên Thường rất an toàn, nhưng hiệu quả mang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 Mặt nạ bột nghệ, sữa chua sẽ khá là mát và dịu nhẹ, những tinh chất tự nhiên giúp bạn thư giãn tối đa trong quá trình sử dụng. Bạn nên thoa loại bột nghệ tươi hoặc khô để dễ hòa lẫn với sữa chua để làm tăng thêm tác dụng của loại mặt nạ cho da mụn này. Trộn bột nghệ với sữa chua rồi đắp lên da 15 đến 20 phút, rửa sạch mặt sau đó, làn da bạn không chỉ láng mịn, sáng hơn mà những nốt mụn cũng sẽ nhanh xe lại. 3. Nghệ và mật ong Lợi ích đầu tiên của mật ong phải kể đến là khả năng kháng khuẩn. Nó chống lại nhiễm trùng và là một biện pháp khắc phục hiệu quả cho việc điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt. Sự kết hợp giữa hai thành phần vừa có tác dụng trị mụn, vừa có tác dụng dưỡng da mềm mịn sẽ mang lại làn da sạch mụn, trắng sáng ngay khi áp dụng chúng đều đặn hai lần một tuần. 4. Nghệ và trà xanh Bạn có thể dùng nước trà xanh, bột hoặc tinh dầu trà xanh. Trà xanh vừa làm sạch, chống viêm vừa làm mát da. Vì vậy, nó sẽ giúp bạn đỡ đau khi bị mụn bọc. Nếu không dùng nước trà xanh hoặc tinh dầu trà xanh, bạn có thể dùng bột trà xanh trộn cùng bột nghệ. Trong trường hợp này, bạn phải trộn thêm sữa chua hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp sệt. 5. Nghệ và chanh Chanh không chỉ có tác dụng thu hẹp lỗ chân lông, làm sạch, chống viêm, tẩy tế bào chết, giúp làm trắng da mà còn có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là các loại vi khuẩn gây mụn bọc, mụn trứng cá hiệu quả. Bạn hãy vắt chanh vào bột nghệ rồi thoa lên nốt mụn. Sáng hôm sau, bạn sẽ thấy các nốt mụn xè lại và xẹp xuống. Bạn vừa xem xong video cách trị mụn bọc siêu hiệu quả từ nghệ. Cách làm mặt nạ trị mụn an toàn từ chanh tươi Với phái nữ, mụn luôn là nỗi lo lắng và bận tâm khiến nhiều bạn mất ăn bất ngủ đúng không nào cả nhà Mụn hình thành do nhiều nguyên nhân như bụi bặm tích tụ trong lỗ chân lông Lỗ chân lông tiết ra quá nhiều chất bã, gây sưng, mọc mụn hay đơn giản là do mất cân bằng nội tiết tố Hôm nay, làm đẹp tự nhiên sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm mặt nạ trị mụn an toàn và hiệu quả từ chanh nhé. Chanh là một loại quả có tác dụng giải độc cho cơ thể rất tốt. Vì thế, bạn nên thường xuyên uống nước chanh kết hợp với vịt sữa, đắp mặt bằng chanh sẽ có tác dụng trị mụn hiệu quả đó. Sau đây là ba loại mặt nạ chiết xuất từ chanh, dễ làm mà cực hiệu quả bạn nha. 1. Mặt nạ nước cốt chanh, nước lọc đây là cách không còn gì có thể đơn giản hơn nữa đó bạn nha. Bạn chỉ cần sử dụng 5 thể nước cốt chanh, kết hợp với hai thìa nước là đã trở thành một công thức trị mụn hiệu quả. Bạn hãy để loại mặt nạ này khoảng 15 phút sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh, đều đặn mỗi tuần 2 lần, trong một thời gian ngắn sẽ thấy tình trạng mụn sẽ giảm đi đáng kể. 2. Mặt nạ chanh, sữa chua với những tác dụng tuyệt vời của nước cốt chanh lên da, bạn có thể kết hợp nước cốt chanh với sữa chua để làm mặt nạ trị mụn. Theo cách này,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 nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Vâng, sử dụng một lần một ngày giúp trị mụn đầu đen, mụn cám, giảm sưng mụn, bỏng rất đáng kể. 3. Mặt nạ chanh, trứng gà với nguyên liệu là nửa quả chanh và một lòng trắng trứng gà là bạn đã có trong tay một mặt nạ trị mụn rất tuyệt vời. Sau khi trộn đều hỗn hợp nói trên, bạn hãy bôi lên da mặt để khoảng 15 đến 20 phút và rửa lại mặt bằng nước ấm. Da bạn sẽ đỡ mụn và còn mịn màng nữa đó.